rồi đến lúc mà nó đến đến phòng mổ cái là tôi ra cái đài của cái phật bà trong từ vũ tôi giái mẹ lo quá mẹ không biết làm sao bây giờ tôi cứ quỳ ở đó trời thì trời mưa rất to tôi cứ quỳ ở đó tới hôm nay nhân cái dịp này là tôi mới nói cho nó nghe đấy. à vậy à dạ tại vì lúc đó thì ờ, cái chương trình ờ, trung thu nó tới rồi như là mình chuẩn bị bao nhiêu lâu rồi đó anh thì ờ, hơi ráng thêm một ngày nữa cho nó xong lúc đó thì tại vì ai cũng ai cũng lo lắng hết thì không có biết là mẹ quỳ ở dưới trời mưa mới vẫn vậy Cái ba tuổi Tôi đã 9 năm làm mẹ chồng Và đây là con dâu yêu quý của tôi à, Em tên là Trương Huỳnh Thanh Phương Em à, năm nay 37 tuổi à, Hiện tại thì em làm nhân viên văn phòng cho một à, công ty à, tập đoàn của Nhật Và hiện tại là em đang sống ở quận 7 ừ. 9 năm là một câu chuyện cũng khá dài ha à, Cũng có nhiều góc khuất đây Dạ đúng à, à, Cô Công việc của cô hồi xưa làm gì ạ? À? lúc nâng thời thì tôi làm giáo viên dạ đây là học trò yêu quý của tôi oh. <laughs> tôi là giáo viên cấp 2 tôi dạy môn sinh vật rồi cái ngày mà phát hiện ra cô ấy là con dâu tương lai của mình thì cô nghĩ như sao lúc mà con trai tôi về nói mẹ con làm bạn với thanh phương thanh phương thì mẹ ok liền dạ. bởi vì mẹ đã dạy là hai ba năm rồi cho nên là mẹ hiểu được cái tính nết cũng như được cái nhân cách của cô bé này cho nên mẹ ok con cứ việc tiến tới còn không tiến tới được thì mẹ tiến dùng cho khi mà em vô cái môi trường cấp 2 á thì lúc đó là năm lớp 6 em với ông xã là họ là bạn học chung lớp luôn ông xã em làm lớp trưởng còn em thì à, thuộc dạng à, làm quậy ở trong lớp cho nên là thường xuyên bị lớp trưởng ghi tên trên bảng á thì um, lúc đó là má em không có dạy à, nhưng mà má em là giữ khét tiếng của cái trường đó lúc nào á má em đi tới đâu á là xách một cái cây dài như vậy nè rồi lê từ ở phòng giáo viên á mà xuống tới à, lớp á là đi tới đâu là học trò nó dạt dạt dạt hết thì lúc đó là lớp vắng tiết má thấy là cái cái sao mà cái lớp nữa ồn quá thì mới xách cây đi xuống má em vô á thì nhìn lên bảng thì thấy tên của em á là có bốn lần ghi trên bảng có nghĩa là nói chuyện mà liên liên tiếp luôn không ngừng á thì má em mới kêu lên nói là con thanh phương là con nào thế là em mới lên thì má mới nói là cú xuống bây giờ bốn lần ghi lên bảng là phải đánh bốn cây thế là em khóc thế cái má em nói là thôi bây giờ là tôi cho mắc nợ nha bây giờ đi xuống dưới lần sau mà tôi còn thấy nữa là tôi đánh thì đó là ấn tượng đầu tiên của em đối với má khi về nhà tiếp xúc lại với mẹ chồng đó thì thấy là ở nhà mẹ một tính cách là một con người hoàn toàn khác em cảm thấy yên tâm không có gì phải sợ chắc có lẽ hai người à, cũng hiểu nhau quá nhiều đúng không dạ, nên về nhà khi mà làm dâu với làm mẹ chồng thì nó dễ hòa hợp hơn mình hợp nhiều không cô hợp nhiều ai cũng dám nói dám làm như vậy thì mâu thuẫn nhau cũng từ chỗ này <laughs> thì có những lúc ờ, ông xã chị ông ờ, nhậu say nhậu xỉn rồi ờ, ờ, không có rước chị hay là như thế nào đó thì về giận nhau thì má lúc nào cũng đứng về phía chị và thậm chí là la và có khi là cũng ờ, đánh ông xã <laughs> lúc nào má cũng bênh giật chị hết á. Cô đánh con trai luôn á hả? đánh chứ Đánh vì đối xử con dâu không tốt hả? không không hoàn thành nhiệm vụ trong nhà cái hoàn nhiệm vụ là hôm nay vợ không đi xe thì phải lên đón mà không phải là nó nằm gần đâu nó nằm mãi đồng nai mà nó về là cái chỗ nó đó là đâu ở bình thạnh ở đâu gì tôi không có biết ở đâu rồi ở nhà say ật ra mà giờ bỏ vợ như thế thì không hoàn thành nhiệm vụ của mình à. cái đó là phải đánh tôi đánh đấy bái phục cái mâu thuẫn cùng chung cái tính mà gây ra mà làm cho tôi bực lắm luôn á dạ. bực nhất luôn á nha bực thiệt bực luôn á là như thế này con dâu tôi thì nó năng động nó thích đi làm việc xã hội lắm mùa hè xanh hay là đi từ thiện các nơi đó nó tích cực lắm thì tôi ủng hộ tôi nói mẹ rất ủng hộ con cái việc để con ở nhà cho mẹ trông, đi thoải mái nhưng phải biết giữ gìn sức khỏe tôi giận nhất là cái lúc mà có bầu cái thằng bé thứ hai lúc đó là nó đi làm cái à, vụ là trung thu cho những cái bé nghèo nó vật vã nó đi nó đến mấy cái nhà nó xin đầu tư đó con đi ít thôi con đang có bầu đấy mẹ ơi Đêm này con ra huyết Con phải lên từ vũ khám Con có đi khám Nói thì thế cũng yên tâm Ngày nào cũng về hỏi con nay sao Cũng vẫn còn ra huyết mẹ Cái đến ngày thứ ba tôi rình Tôi thấy cô của huyết Không được rồi Đi ngay đi ngay lên từ vũ cho mẹ lên tức khắc Cái nó nói Có gì phải gấp gáp như thế hả mẹ Bây giờ tối rồi lên nó cũng đâu có làm cái gì đâu Chứ con ngủ ở nhà đi rồi sáng mai con lên Không con cứ lên đó mà ngủ Dứt khoát tôi bắt đi Vừa lên đến nơi thì bắt đầu thế nào? con dâu chuẩn bị vào mổ cấp cứu cho nên lúc đó là tôi giận lắm giận là bởi vì nó cũng mạnh mẽ mà nó không biết sợ rồi đến lúc mà nó đến đến phòng mổ cái là tôi ra cái đài của cái phật bà trong tử vũ tôi giái mẹ lo quá mẹ không biết làm sao bây giờ tôi cứ quỳ ở đó trời thì trời mưa rất to tôi cứ quỳ ở đó tới hôm nay nhân cái dịp này á là tôi mới nói cho nó nghe đấy à vậy à không đi lo sức khỏe cho mình mà chờ tới như vậy em dạ tại vì lúc đó thì ờ, cái chương trình ờ, trung thu nó tới rồi như là mình chuẩn bị bao nhiêu lâu rồi đó anh thì ờ, hơi ráng thêm một ngày nữa cho nó xong lúc đó thì tại vì ai cũng ai cũng lo lắng hết thì không có biết là mẹ quỳ ở dưới trời mưa như vậy một hình ảnh một người mẹ mà quỳ suốt trời mưa cầu nguyện như vậy nhưng mà mẹ em là người bắc còn em là người nam chắc cũng có nhiều cái chuyện mà nó không hợp nhau ba nhà em á thì miền nam chính gốc luôn cho nên là nấu ăn ngọt lắm thì qua bên nhà má chồng á thì má chồng là người bắc ăn á thì thường lại ăn những cái món luộc canh á thì cũng không có nêm bột nêm mà chỉ là những cái rau củ quả nó ra chất ngọt á thì thêm miếng muối là ăn thì lúc mà em qua em nấu cơm á thì ba chồng không <laughs> ăn được thì má chồng cũng có nhắc khéo là con bỏ ít đường lại nhưng mà nhiều khi cũng quen tay sống một thời gian á thì à, má chồng cũng quen cái ngọt của em và em cũng quen luôn cái lạc của má chồng thì nó hòa nhịp lại với nhau á thì em thấy cũng ổn cô ơi ở nhà ai là người nấu ăn chính hả cô hả cô là người nấu ăn chính cô làm nhiều việc lắm vừa đi làm nhà nước vừa làm oxy vừa làm bảo mẫu mà cháu thì nó nuôi một kiểu của nó mình nuôi kiểu của mình mình thì mình chỉ cần là nó phải ăn cái gì cũng phải là phải no bụng của nó thì nó không có quan niệm như thế yeah. Dạ. nó bây giờ chỉ cần ăn đúng thôi không cần ăn no mẹ ơi chồng nó mới nói bà cho nó ăn cái nó gan cái bụng nó ra nó không hẹp lại được rồi nó thành cái thằng bụng phệ luôn á nên là giờ thì mẹ biết rồi thôi mà con của con con cho nó ăn đi mẹ thấy con nó là giỏi hả đúng rồi giỏi có giờ mà em giận mẹ chồng nó lâu không à, dạ cũng có em thì cái, cái tính em hay à, thù dai á <laughs> cho nên là với hay để bụng nữa thì có một lần á dọn một cái bàn ăn ra thì à, má em á là ở nhà có nuôi thêm mấy đứa cháu nữa má em lại mời cơm mấy đứa cháu mà không có không có nói gì tới em hết <laughs> giống như nói ờ thôi à, tụi bay ăn đi hay là những gì đó thì má cứ là cho chăm chút cho mấy đứa cháu nhiều hơn thì tự nhiên mình cảm thấy mình tuổi thân quá trời luôn mình nói là tại sao mình lo lắng cho má nhiều như vậy á mà à, lên tới bàn ăn mà má không có để ý gì tới mình hết cho nên là giận <laughs> Vậy giận thôi đó hả? Dạ, chuyện rất là nhỏ nhưng mà tại vì do là mình là cái cái người mà hay hay hay để bụng á Ô <laughs> cô, con nghĩ là cô quên hay là cô... Cô cũng không nghĩ là nó buồn dữ Không, chắc giờ mẹ mới Giờ mới biết thôi chứ Ủa? Cô cứ nghĩ rằng nó thì bề nào nó cũng còn có chồng nó, còn có cha mẹ Còn những cái đứa cháu mà nó từ ngoài Bắc vào đây nó ở với cô thì đơn giản là nó chả có ai Cái tính nết của nó thì cô biết, cô cứ nói là bảo ăn đi cháu nếu mà cô mà biết nó vậy thì nói ờ xuân anh đi con thì chắc là em ấm đúng không cô nghĩ rằng nó lớn hơn thế rất là nhiều nó hiểu thì cái đó chắc không sao đâu hèn đâu mà giờ con tôi buồn giờ mới chuyện chút xíu mà giờ mới thấy nó buồn à. thương ghê à, lúc mà chị mới về nhà thì mẹ chị với chị rất là hợp nhau à, sau này có em bé thì thường hay đụng đụng độ về những cái cách dạy á có thể là từ lúc đó là hai mẹ con có những cái khoảng cách nhất định và từ từ là chị cảm nhận được là có những chuyện mẹ không có chia sẻ với mình nữa có những cái dự án mẹ không nói trước với mình và mẹ mẹ tự ý mẹ làm luôn cũng có một công ty đa cấp tới họ mời mẹ làm việc cộng tác viên với mẹ thì họ nói họ mời chào dữ lắm nó đánh vào cái tâm lý của người lớn tuổi người ta thích kiếm tiền nhanh á thì mình nghe qua là mình đã thấy nó không ổn rồi nó nó dụ mẹ sợ mình mình mình cản mà mẹ không nói xui cho cái thằng đó là nó lại gặp chị ở một chỗ khác rồi nó không nhận ra chị thì chị là à, cái thằng này hôm bữa nó tới nhà mình rồi mình thử tới mình tìm hiểu riêng nó thử rồi sao thì tới tìm hiểu thì nó đang nó đang nói chuyện với một người khách hàng của nó thì nó gặp thì mình nói, à em đang bán cái gì vậy có thể cho chị biết được không thì nó ngồi nó nói nó khui ra nó nói mình nghe qua là mình thấy nó đã lường gạt nó là một cái cái nhóm lường gạt rồi thì mình mới giả bộ mình nói là à chị là con dâu của cái cô dùng đó hôm bữa em tới chơi đó thì à, mẹ chị có mua chưa vậy em nó nói là trời ơi mẹ chị ủng hộ em quá trời rồi mà chị còn còn lo sợ cái gì nữa mẹ chị ủng hộ bao nhiêu rồi thì nó nói là dạ hơn 100 triệu rồi chị thì lúc đó là là chị không, không lung bung lỗ tai rồi bây giờ mình phải nói với mẹ như thế nào để cho mẹ biết mà dừng lại mà không không dấn dấn sâu vô nữa nhờ ông xã ông nói giùm thì sau đó thấy im im <laughs> nghĩ là mẹ ok mẹ hiểu ra vấn đề rồi nhưng mà sau đó nữa thì lại biết là mẹ lại thêm vào đó nữa thêm mớ nữa thêm một mớ nữa cô chủ yếu là cô chăm sóc sức khỏe cho cô với cho con gái cô nó bệnh tim chứ dạ. cô không cô chưa tính tới cái lời cô không không không không không có mạng tới cái lời cô nói tôi không có làm ăn thực ra trong nhà thì nó nhà tôi thì nó lại thoải mái này tiền ai nấy xài không đụng gì tới ai cả ai muốn làm sao thì cứ trong cái khoản của mình mà làm đừng có để đổ nợ ra gia đình là được cái đó là dứt khoát không là không giờ này tụi nó cũng bắt chiếc vậy tiền ai nấy xài tụi nó khỏe ha <laughs> hai vợ chồng nó mua được cái nhà trong chung cư à, cũng giúp con này kia kia nợ đi mua được cái nhà trong chung cư thì mình nghĩ là mình cũng đối xử tốt với con mình chắc là nó cũng chưa có ra đâu không có nó được cái nhà rồi nó hai vợ chồng nó hổ hởi nó chuyển trời ơi nó cong lưng nó kêu nữa ngồi đến là chuyển kinh khủng không nghĩ gì tới mình nghĩ gì hết trơn cái nó đi rồi xong mình ngồi nghĩ ôi sao mình buồn dữ tự nhiên con cháu mình cái đem đi hết nó đem đi hết nói thằng con trai ôi giờ mày mày đem vợ đi thiệt nữa đấy hả chứ giờ không lẽ rồi vợ con muốn đi rồi làm sao tao nuôi mày từ đó rồi mày không nghĩ gì xong bây giờ vợ mày kêu đi cái mày đi gì chứ bây giờ mẹ muốn con sao thì mày đi vợ mày đi <laughs> nói như sao giờ cái ngồi buồn buồn ơi là buồn luôn nó nói trời ơi mình cũng thương con dâu thực sự là nói là con dâu với tôi thương nó như con gái nhưng lý do tại sao em không bàn bạc ờ, nói chuyện với mẹ chồng trước khi mà em có ý định ra riêng là tại ông xã em là con một cho nên là em nghĩ cuộc đời là sẽ ờ, ở ở ở nhà đó suốt đời rồi ừ. nhưng mà đến một lúc nào đó thì tự nhiên em suy nghĩ là ông xã em phải ờ, trưởng thành lên một chút ở nhà thì ba má em là do là thương con cho nên là làm hết trơn à thì em muốn là bây giờ nếu mà mình tách ra riêng á, thì ảnh sẽ cảm thấy là ảnh có trách nhiệm hơn thì lúc đó là có xuống ờ, xin phép ba má ba má đồng ý thì em mới đi kiếm nhà ba má không có nghĩ là tụi em dọn ra nhanh như vậy tất cả là em đã chuẩn bị sẵn hết rồi nghĩa là em đi coi một số chỗ rồi rồi sau đó em mới về em xin phép thì khi mà được má đồng ý thì em cũng không ngờ là má đồng ý luôn tại em nghĩ là má sẽ không có đồng ý cái vấn đề là không phải ra riêng không ra riêng dạ. ra riêng thì ông bà đồng ý là đã hỗ trợ đi mua nhà đúng không dạ. nhưng cái thái độ khi đi ra đó ra cũng có vui mấy cũng cũng hơi buồn chứ trời sao ba mẹ buồn quá sao trời ơi con thiệt con ra là cũng đứt ruột lắm ba mẹ ơi cũng phải thấy quan trọng là thái độ đúng không cô đúng vậy thấy chưa <laughs> lúc đó em có thấy thái độ mẹ chồng với cha với, với ba mình buồn không em không để <laughs> vui quá rồi đấy vui quá <laughs> coi như ra thoát được là mừng lắm á coi như chim đủ lông đủ cánh rồi đó bây giờ không có cần cái hang bà già nữa đâu không không vẫn phải cần phải cần á <laughs> tại vì hai vợ chồng đi làm tám bảy tám giờ mới về thì con phải là ông bà thôi ừ. thì nói chung cái cần này nó cũng không quan trọng lắm nó còn nói thế này chứ con muốn chuyển nó về cái trường gần con chuyển sát nhà cho nó tự đi bộ còn có niềm vui cuối cùng mà chuyển luôn nữa nỡ lòng nào vậy em cái đó là ông xã em à bây giờ mình tiếp tục mình nghe con trai cô nói cái gì nha mẹ lớn tuổi rồi mẹ đừng có có làm lụng nhiều đừng có suy nghĩ nhiều cứ à, sống vô tư thoải mái với lại à, con cháu trong gia đình đối với xã thì anh cũng à, anh cũng mong muốn em là trong cuộc sống thì à, có những cái gì đó mà không hài lòng về à, gia đình về anh thì hãy chia sẻ chứ đừng để trong lòng khi chia sẻ hết thì mọi chuyện sẽ vượt qua tính mẹ rất là hay lo lắng mẹ lo những cái ờ, đáng hoặc những cái không đáng luôn nữa tới giờ cơm á tới đúng 4 giờ là phải ăn cơm mấy đứa con nít mà ở nhà 4 giờ mà chưa ăn là bắt đầu bà nội gào thét lên là rồi đến 5 giờ là phải tắm cứ như vậy giống như là quân đội vậy đó cũng có những lúc mà tụi nó chưa đói chẳng hạn thì má la lên á thì má cũng sẽ không có được <laughs> vui thì cho cho nên là em ờ, mong muốn là à, má là bớt lo những cái chuyện vặt nó lại còn có một cái điều gì phiền phức mà em cùng nói với mẹ má trong ngày hôm nay nữa không à, dạ có một điều là làm cho em rất là hối hận á mà thật ra là à, má em bị một căn bệnh à, rất là nặng nhưng mà má không nói cho ai nghe hết má cứ ấp ủ trong người như vậy rồi cứ uh, tự đi tìm cái cách để chữa à, thì um, hiện tại bây giờ là má đã hết rồi à, nhưng mà khi má hết rồi má mới nói à, lúc đó là má phát hiện ra một khối u ở trong người đi tới bác sĩ người ta kiểm tra thì nói là u ác tính thì má biết là cái ờ, sức khỏe của má là không thể nào xạ trị được cho nên là má cứ ờ, cứ đi tìm thuốc nam rồi à, thuốc bắc rồi này kia má cứ uống sau sau khi chữa khoảng 1 2 năm á, thì uh, kiểm tra lại thì bác sĩ nói là khối u đó hiện tại là nó đã gom lại và không còn phát triển nữa thì lúc đó má mới nói má bị như vậy thì lúc đó em em buồn ơi là buồn luôn em nghĩ là ừ, mình thương má như mẹ mình á và những lúc như vậy má không có nói với mình nếu như mà má có có có bị cái gì má chết hay là như thế nào thì đó là em rất lo hối hận dạ, em rất là buồn như vậy cho nên là em mong muốn là sau này má cái gì cũng chia sẻ với con cái nếu mà không nói được với em thì cũng có thể nói được với ông xã cái bệnh nó rất là đau có con cái ừ, ở bên cạnh á thì ờ, má sẽ đỡ phần nào ừ, cái cái đau đớn đó những cái chuyện quan trọng gì mà sao cô cũng chia sẻ với con cháu bây giờ tôi nói cho nghe bây giờ là cái bệnh ung thư thì làm sao mình chia sẻ với tụi nó thứ nhất chỉ để tụi nó lo ra thôi chứ tụi nó đâu có chia sẻ được cái gì bạn bè tụi nó tại sao bà không nói thì nói thì mọi người làm được cái gì bởi vì xạ là khó có thể nào mà sống được lắm tôi mới hỏi xạ bao nhiêu tia nó nói ba mấy tia Bao nhiêu tiền một tia? 15 triệu một tia Cái tôi hỏi mấy tia thì chết Hên xui Tùy từng người Nói chung đây là một người rất là bản lĩnh à, Thông qua câu chuyện này thì cô có mong muốn ờ, con dâu và con trai của mình làm thay đổi điều gì không cô? Muốn chứ Dạ Tôi chỉ mong muốn là hai đứa con hãy thương em như bây giờ mẹ đang ở với các con cho đến khi nào mà mãn đời mẹ các con thương em y chang như vậy mẹ không dứt khoát không để các con lo một tí nào bởi vì tôi mà ngấp ngáp một cái là tôi đi cái chỗ của tôi rồi cô đi đâu vậy cô chỉ thích lên một ngôi chùa nó xa thiệt xa cô ở chết tại đó luôn trời cô làm gì lỡ ở nhà còn lo co thêm con cháu lo nữa cô con cháu nó không lo nó nói vậy cho con cháu buồn nó nói buồn thì mẹ chết đương nhiên cái con buồn rồi chết ở đâu cũng buồn chết trên tay các con còn buồn hơn nữa thôi đừng nói chuyện giá chóc đây mệt quá cô khỏe lắm à, một người cá tính rất là mạnh mẽ anh nghĩ rằng là hai vợ chồng cho dù có ở riêng đi nữa thì cũng phải quan tâm chăm sóc à, để ý tới mẹ cha chút xíu ha mình à, hứa gì với mẹ đi con với em em út bây giờ là đã rất là yêu thương nhau rồi cho nên là má cứ yên tâm một cái đó là ok rồi con không chấp nhận má linh cô tên là dương thị mỹ lan cô đang à, bán con trai ở à, với à, đường nhà bè đúng không đúng rồi <laughs> lê văn lương hả lê văn lương đúng kính mời chị giới thiệu về mình ạ à. Dạ em tên Trần Thị Bảo Phương, sinh năm 98 98 là mới có 22 tuổi thôi, đúng không? 23 <laughs> tuổi à. Trẻ quá trời luôn Rồi mình làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ được 3 năm rồi chị Ôi, vậy hả? Dạ Mình có em bé chưa? Dạ rồi ạ Mấy bé rồi? Với một bé Một chứ sao mới đây mà Tại vì thấy là làm dâu của mẹ 3 năm à, rồi à, Tưởng đâu ba đứa Lấy chồng mà mới 19-20 thôi đúng không? dạ không em mới lấy chồng được một năm quen là ba năm nhưng mà mới lấy là năm 19 à à trời nói nãy giờ lòng vòng lộn ờ, thiệt rối luôn á là mới lấy chồng năm vừa rồi dạ được năm một bé hai đứa rồi nó ở nó có con thì để mai mốt ha à, thôi đôi rồi làm đám cưới luôn không sao chứ còn chưa cái chuyện đó là chưa à tức là chưa chứ nếu mà nói mà mình giấu không được dạ. thấy không hiện tại thì không biết công việc của em là ở nhà chăm em bé thôi hả dạ. hay là mình có làm thêm gì không em làm nội trợ với lại là trong quán mình là quán gì dạ quán trà sữa rồi sau chăm em bé nhỏ nữa rồi hai thằng nhóc này nó dễ lắm dục đó rồi bánh trắng trộn ăn chơi mẹ làm đó vậy hả dễ quá dễ y chang mẹ luôn á <laughs> cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu này thì ờ, mẹ chồng ờ, ấn tượng điều gì nói thẳng là giống con bé này nó quá nhỏ đối với thằng khương thành ra cô cũng không ưng ý mới đầu là cô không ưng ý tại em nhỏ nhưng mà em sống trong cái nhà mà được ờ, cưng chiều mà có kẻ ăn người ở hiểu không con bé này với thằng kia trên là 8 tuổi lận là mà thằng này thì nó đi tối ngày thì con này như vậy thì mình cũng hơi sợ đúng rồi dạ. lo, lo dạ. con gái con nhớ không lầm là cô là mẹ của anh duy khương đúng không à, à duy khương đóng hài á chú rồi dạ rồi. con có ấn tượng gì với mẹ chồng của con con ấn tượng mẹ chồng con là lúc mới tấp xe lại Thấy mẹ là một người rất hiền Nhìn rất là phúc hậu, dễ thương mà mẹ cũng thân thiện Trước đó con có ăn cơm chay của mẹ con bán không? Dạ chưa Chúng ta ta làm quen với chồng phải tới ăn cơm chay mấy lần để tìm hiểu làm sao Thậm chí ăn thiếu nữa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 với chồng mà chu đáo giống như mọi người phụ nữ khác dạ có phụ mẹ bán cơm chay không dạ không có phụ mẹ làm đồ chay không dạ không có phụ mẹ ăn cơm chay không hiện tại là hai mẹ con mình cũng ở chung đúng không? không dạ không em ở riêng hai đứa này ở ờ, riêng còn ở dưới nhà bè à. còn hai đứa này là ở trên đây những ngày đầu làm dâu á cưới xong có ở với mẹ ngày nào không dạ không mà em với ờ, anh ở riêng à cưới xong ở riêng luôn dạ đúng. từ lúc cưới tới giờ con có bao giờ đến nấu cơm cho mẹ chồng ngày nào hay là ờ, dọn dẹp dọn nhà dọn cửa phụ mẹ chồng gì không Dạ chưa chứ không mà trống lỏng vậy đó ừ, không có làm dâu ngày nào luôn Dạ chưa Cũng già Cô ở dưới thì lúc nào cũng buôn bán Không có thời gian ở nhà hiện nay đang ở cô đang ở với ai bà ở với nhỏ gái thứ hai vậy thôi đó hả à. vậy mà nếu mà con về đó con phụ mẹ hay là có thêm chị chồng này kia rồi mẹ chồng rồi chăm sóc thì nó ngay hai chị tốt. nó cũng thương lắm nhưng mà thôi thì tại vì à, cho hai đứa rồi nó sống để tụi thoải mái hả, à, thoải mái dạ. cái nhiều đứa con dâu nó về mà nó ờ, giống như nào giờ nó mấy nó cũng ngại dạ. thì thôi cho hai đứa nó tự nhiên đi nhưng mà không biết là thời gian giữa cô và em á có trò chuyện có gặp gỡ nhau nhiều không cô rảnh thì cũng lên khương chơi vậy rồi bây giờ thì bán là lu bu quá bán đồ nhiều quá không có rảnh khách nhiều khi đi một hai bữa không có người ta cũng nản yeah. Dạ. nên đã là con trai thì phải đồ chai bán đồ chai bán đồ hết ừ, dòng chuỗi rồi làm hết bao lâu thì cũng về cũng thăm mẹ chồng lần Dạ thỉnh thoảng một tuần về hai ba lần Cũng về có phụ làm gì trong nhà với mẹ chồng không? Ôi khỏi, cái đó khỏi <laughs> bây giờ có con gái thì sao làm gì dạ đó con nó mới có mấy tháng à giữa em và mẹ chồng có điểm nào hợp nhau không <laughs> dạ hai mẹ con nói chuyện rất hợp à ngoài nói chuyện mình còn gì nữa ăn uống hợp không hay là mua sắm có hợp không ăn uống chống hợp rồi quá thì em mẹ chưa có ờ, đi mua sắm với mẹ bây giờ chưa bao giờ đi mua sắm dạ. luôn hả em với anh thì có đi mua sắm á rồi uh, à, cứ mua về cho à, mẹ em mua một cái là em sẽ mua cho mẹ một cái chứ chưa bao giờ đi riêng với mẹ hết dạ đúng rồi cô thấy có điều gì mà không hợp với con dâu của mình không nó thì không có gì để à, không hợp tại nó cũng dễ thương yeah. Dạ. chứ nó không có gì mà làm cho mình phiền hết yeah. Dạ. Yeah. Dạ. thì cũng ưng ý rồi nhưng mà lúc đầu thì không ưng ý thiệt yeah. nhưng mà bây giờ càng ngày cũng như nói là nước chảy càng ngày tới đó mình gian con dâu này là nó quá chu đáo về mặt con chỗ đó là mình đã hãnh diện rồi dạ Chỉ có điều gì con dâu làm cô giận không thì nói lúc đầu chứ bây giờ không có làm gì giận cười là nhiều hơn là giận <laughs> nhưng mà cô con thấy con dâu này hiền quá không cô à nó hiền ừ. đúng hiền quá mà có bao giờ mà làm phật ý cô không chưa không. bao giờ có thằng con trai cô thôi nó ăn hiếp con dâu này luôn á cua đại mẹ luôn trời đất ơi con này thì được cái nước là ngồi làm thinh không có gì hết yeah. Dạ. bỏ thành ra con dâu với mẹ chồng đó ưng ý nhiều hơn đàn trai <laughs> con dâu quá hiền mà ít tiếp xúc với mẹ yeah. Dạ. Dạ. mẹ chồng thì quá bận cũng ít tiếp xúc cho con dâu thật chất bây giờ thì cũng mới có chưa tới năm nữa bởi vậy cũng chưa có hiểu nhau nhiều nữa đó, đó. À, rồi bây giờ chúng ta xem coi à, chàng trai sẽ nói điều gì nha chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng đến với vị khán giả của chương trình mẹ chồng và nàng dâu chào Quyền linh chào lê lộc chào má với lại bé ly à, thật ra là ngày hôm nay á, là duy vương à, rất là vui khi đứng ở phía sau của chương trình sau cái game show trước đó là đã được hàn gắn quan hệ trước đây là có sự mâu thuẫn có sự không hiểu nhau thì à, cái chương trình này á, là hai mẹ con đã quê rồi rất là vui vẻ rồi gia đình em rất là hạnh phúc rồi thì em muốn cho mẹ em với bé ly có chương trình tham gia chung như vậy để mà có sự kết nối gắn kết nhiều hơn thường thì ở nhà thì mẹ em với cái ly á rất là hiểu tính nhau mặc dù là em là con ruột nhưng mà mẹ em sẽ không hiểu tính em đâu mà cái tính tình của em á không giống mẹ em mà cái ly mẹ em với cái ly á rất là hiền rất là ít nói đặc biệt là hay mắc cỡ cho nên hy vọng hai người phụ nữ hay mắc cỡ này á, không biết lên chương trình á, không biết nói gì không thì à, như đây á, thì à, hai người cứ đem à, con ra mà nói ví dụ như là có những lần á, là trước đây là à, mong giữa mẹ và bé Ly thì đã được uh, giải quyết rồi đã dạ. à, mẹ cũng uh, lớn tuổi ấy, nên đôi khi nói chuyện nó nhiều khi là không có uh, từ ngữ không có được gọi là nhớ hết thì ví dụ như là uh, con ấy chưa à, con ấy đi rồi à, đắt người ấy xíu lượng ấy nha nó từ cái gì ấy ấy thì Duy Khương rất là gọi là cái tính mà cái điều rất là lanh nó có má cái gì mà cũng nói ấy ấy ấy là cái gì thì mẹ Khương sẽ bật là rất là bực luôn là chửi lại liền luôn thì bé ly là người à, lúc đó cái có đó nó hơi anh biết máy vậy mà anh hay uh, hay ghẹo mất quá đằng kia bé ly là người uh, à, can cho mẹ hai mẹ con mình có bị uh, cao trào quá thì hy vọng mẹ với bé ly ngày hôm nay sẽ có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn hình như Khương nói hết rồi đúng không? Linh nghĩ rằng là hai mẹ con cũng cần à, có những cái ngày nào đó bảy nhật mà hai mẹ con về ở chung một nhà đi mình ăn còn ở chung, chung một nhà ăn uống chung rồi à, mình ở đêm ngủ đêm chẳng hạn tạo cái sự gần gũi nhiều hơn nữa đúng rồi đó, hôm nay thì này con cũng đã có phút trò chuyện với nhau mà có muốn con dâu thay đổi điều gì không con như nó cũng hoàn hộ hảo đôi chút rồi đó thì cái đó ừ, từ từ đó mình ép quá cũng được tại vì bây giờ đang lo con <laughs> còn à, con muốn à, nói gì mẹ chồng con con muốn mẹ nên chế với con nhiều hơn <laughs> ừ, nên chơi mẹ xin gửi tặng gia đình một kỷ niệm của chương trình mẹ chồng nàng dâu rồi dạ con... dạ con cũng xin được thay mặt chương trình mẹ chồng nàng dâu xin gửi gia đình mình phần quà từ nhãn hàng Calosure Gold sản phẩm của công ty cổ phần Vita Dairy Calosure tiêu hóa khỏe trái tim trẻ còn đây là Alabio